số hình ảnh nữa để chúng ta có thể biết được rằng là thời gian sắp tới cái tiềm năng về con game này trong thời gian sắp tới nó sẽ như thế nào và đây và Vũ cũng nhắc lại luôn đây là một cái video mang tính chất thông tin mang ý tiêu một yếu tố là để tất cả anh chị tham khảo và có thể chia sẻ được cái góc nhìn cũng như cách chơi game trong cái đối với bản thân của Vũ chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn và đây không phải là lời khuyên đầu tư cho tất cả anh chị và các bạn và nếu mà Vũ nói tất cả anh chị và bạn mua trong thời điểm này á thật sự là nó cũng khá là cao rồi vì giá của nó đang là rất là cao là cao ngút ngàn cao ở đây á, thì có thể là anh chị mua mua có người tùy vào tùy vào những cái cách mà tất cả các anh chị phân bổ vốn như thế nào à, mà các chị đưa ra quyết định thôi vì tiền là của tất cả anh chị mà mà vũ đang là mua cái đi bét này mua cái đồng đi bét này không phải là để hâu hay là để tích trữ lâu dài nhưng vũ mua để vũ trải nghiệm game cùng tất cả các anh chị các bạn đồng ý không nào thì hôm nay vũ sẽ chia sẻ dưới góc nhìn của vũ một số update một số thông tin cho tất cả các anh chị các bạn thì à, vừa qua thì Vũ cũng bắt đầu các chị anh, anh chị và các bạn nếu mà coi lại video của Vũ trong cái 10 ngày vừa qua thì Vũ đa phần sẽ chia sẻ về những cái game này là quãng nào và thời gian sắp tới Vũ mong rằng sẽ Vũ đang nghiên cứu một số cái game khác nữa để có thể là update cho tất cả anh chị về những cái con game này NFT đang trong cái thời kỳ là đang trend hiện như hiện nay ok không nào ok 10 ngày vừa qua vũ chơi thì vũ mới có level 27 hết tất cả anh chị đấy thì à, cũng nhiều chuông lắm nhưng mà ít thú à, bet giờ cao quá đúng nào đối với bản thân vũ thì vũ sẽ chưa mở bet vào lúc này đâu đấy à, khi nào vũ giá xuống một đi bet mà xuống thì vũ sẽ mua vào thêm để có thể mở bet đâu nào biết đâu được đập khoảng mấy chục quả trứng nữa thì sao đó và mong rằng thời gian sắp tới sẽ như thế nào vũ sẽ update cho tất cả anh chị và các bạn nha và cái việc đầu tiên khi mà chúng ta thời gian sắp tới à, cái tin mới nhất hiện nay á thì à, đây là cái tin mới nhất hiện nay của MyDefiBet đây là trang Twitter của MyDefiBet hiện tại đã có 58,5 ngàn người follow về cái à, trang MyDefiBet này rồi đồng ý không nào và MyDefiBet này á thì um, đang có một cái gọi là sắp tới sẽ có những cái update mới tất cả anh chị có thể đặt nè đây là để chuẩn bị thay đổi lớn nè thay đổi và thay đổi này để chuẩn bị cho các tính năng mới sắp sửa xảy ra trên kế hoạch trong lộ trình và chờ chúng tôi lên kế hoạch ok thì um, cái game này á khi mà chúng ta đây ở đây Vũ đã đăng ở trong cái group của của của mình đồng ý nào đây là cái group của mình um, group My DeFi Best này Vũ sẽ để đường link phía bên dưới nha tất cả anh chị và các bạn à, nếu anh chị nào mà đã vào rồi á thì ok còn anh chị nào mà khi mà xem những cái video của Vũ á thì Vũ sẽ luôn luôn để một cái đường link Facebook có tên là My Define Best Việt Nam Top 1 thì đây là một group để chia sẻ thông tin là chính ở đây Vũ có làm một bộ video chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn cách chơi như thế nào cách từ A tới Z hết cách mua bán ra sao và những người chơi mới cần biết những cái điều gì khi bắt đầu game này thì anh chị nào mà đã vô đây á, thì Vũ có ghim cái này ở trên đầu thì anh chị chịu khó coi những video này nha hoặc là coi trên kênh youtube của Vũ cũng được đây thì đây là một cái cái đất mới nhất các Vũ nghĩ rằng khi mà ờ, khi mà ra như vậy là thứ nhất là về cái đất lương thực thức ăn nè nó sẽ đổi nó sẽ khác đi ví dụ ảnh này là vũ cũng copy ở trên mạng thôi chỗ nào level up 35 mà kiểu là đây thức ăn được không thức ăn đây có sẽ có một số update mới hoặc là khi mà update mình mới biết được nhưng đây là chỉ là update thôi ok nào tiếp tục nữa thì à, đây đây là một cái mới nữa đây là cái sự kiện mà chúng ta có thể nói là đánh bot đánh bot này thì à, các cả anh chị hệ khi mà ra một con bot vụ nghĩ rằng á khi mà đánh bot như vậy á thì à, nói chung là sẽ có rất phần thưởng tổng phần thưởng là 100.000 debate này 100.000 debate này thì mình nhân với cái giá hiện tại đi mình nhân với cái giá hiện tại của nó đang là 7,4 đô 7,5 đô thì 100.000 debate 750.000 đô rồi còn quan trọng nhất cái thời điểm mà nó ra như vậy á thì giá của của nó như thế nào thì tùy thuộc vào cái thời điểm hiện tại cái thời điểm mà nó phân phân phối cái, cái giải thưởng như vậy độc ủy nào thì đây cũng là một cách để chúng ta có thể là thu thập được cái uh, cách kiếm tiền cũng như là phần thưởng để giống như là chúng ta khi mà một cái update mới của cái team đội ngũ team lên thì chúng ta sẽ có những cái update như vậy 100 ngàn này sẽ phân phối cho tất cả các sẽ có người giành chiến thắng để giành chiến thắng trong trận đấu này các bậc thầy thú cưng cần phải đánh bại boss ở mỗi cấp độ lúc đầu ông chủ trên phi thuyền một đội quân tự tử của thú cưng cần hy sinh nói chung là cái này sẽ có rất nhiều người cũng nghĩ là nếu mà ừ, những anh chị mà trước đây đã từng chơi game á giống như vũ trước đây cũng đã từng chơi game á vũ nghĩ đây là một con boss rất là lớn là có rất nhiều anh chị cũng sẽ cùng à, để đánh được con boss này thì giống như có một cái sẽ sẽ có một cái giờ đánh boss á nếu vũ vũ đây là phán đoán của mình thôi nha một cái giờ đánh boss nè có thời gian đánh boss trong vòng 2 tiếng 3 tiếng nè thì à, tất cả những anh chị mà cùng vô đánh á, thì có rất nhiều người cùng bay vô đánh đó và chắc chắn sẽ có cái vụ nghĩ là sẽ tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta làm à, mất bao nhiêu máu phần trăm máu của con con con gọi, gọi là một con boss như vậy nè thì mình sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng à, mình đánh nhiều máu mất nhiều máu thì mình sẽ được nhiều còn may mắn hơn nữa có thể là người nào là cái người giết được cái boss đó cuối cùng thì hoặc là kết liễu con boss đó đó thì vũ nghĩ rằng đó là một cái phần thưởng đặc biệt hơn chẳng hạn vũ nghĩ rằng như vậy đó các anh chị trong thời gian sắp tới đang update rồi đội ngũ update rất thường xuyên như tất cả anh chị các bạn và đây là những cái đặc tính đây là những đặc tính của những con thú ở trong cái game Modify Pet này thì đàn, bản chất của nó cũng chỉ có xoay quanh là 8 con linh vật như vậy thôi 8 con bét như vậy thôi 8 cái dòng giống bét á, là speaker nè là con rồng nè đó nè rút đồ nè con uh, con tuần lộc nè đó nè mỗi con sẽ đại diện idonic nè nó như một con con chó vậy á win đây là con dơi nào đây là con sói à, đây là con gì đây không biết con trùng con trùng này là bay bay nhỏ nhỏ này giống con ruồi con mũi đó thế nào con nhện vemo tiger con sói thế nào và khi mà chúng ta mỗi con bé như vậy sẽ có 8 chỉ cũng thật sự chỉ có 8 cái con thôi 8 cái dọc như vậy thôi và tùy thuộc vào cái phụ kiện nè cũng như là khi mà chúng ta nâng cấp lên mỗi con sẽ có một cái tính chất khác nhau vì trong đây không có con nào giống con nào cả vì đây là game NFT độ nào và không có con nào giống con nào cả đôi lúc nó sẽ khác một cái số gì đó một cái chút gì đó ở một cái bộ phận nào đó ở trên cơ thể của mình là chắc chắn không có con nào giống con nào cả và đó là cái những cái đây là đây là cái hình ảnh mới nhất mà mình có thể cập nhật được đây là cái khi mà chúng ta đánh đánh boss nè độ nào đó nó sẽ sắp xếp hình và vũ nghị vũ thấy rằng á, trong này sẽ có một team như vậy gồm 5 con bet đó đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi và chưa có cái gọi là thông tin chính thức từ bên đội ngũ bet nào nhưng đặc biệt hơn mình cần ở đây á là cái gì ạ chúng ta cần ở đây á là khi mà chúng ta thấy cái rau map á đồng ý nào khi mà chúng ta đặc biệt chú ý là mình phải có một cái rau map rau map mà chúng ta chơi game chúng ta giống như chơi mà chúng ta không có cái cái cái không biết được cái game mình nó sẽ phát phát triển như thế nào thì chúng ta không thể nào mà đầu tư vô cái game này để chúng ta chơi được thời điểm hiện tại với một cái gọi là cái giá của nó cũng khá là cao như vậy rồi đồng ý nào thì à, vũ nghĩ rằng á đây mình nạp cho để mình chơi có thể là cho vui để trải nghiệm game thôi nhưng mà để mà lãi hay lời trong thời gian sắp tới hay quan trọng các bạn mở ra con bet như thế nào nữa cơ đồng ý nào đấy là vũ nghĩ vũ bản thân đây là quan điểm cá nhân của vũ thôi vũ chưa có phải thời điểm này thì anh chị nào có debate thì ráng mở cũng được hay là đợi giá xuống như thế nào đó mà không biết giá xuống được hay không nữa đó đó là cái tương lai thôi được không nhưng vũ nghĩ rằng sẽ có một sự điều chỉnh nào đó mà không biết điều chỉnh về bao nhiêu thôi đó đây và một cái rau mát quan trọng cái rau mát này á là mình phải biết nhìn nhận được thứ nhất á, nó sẽ ra được cái market play cho mình và staking cái quan trọng trong cái quý 3 này đến đây thời điểm hiện lại là gần hết tháng 7 rồi đúng không nào và mình gọi tháng 8 tháng 9 muộn nhất là tháng 9 nó sẽ ra được cái rau cái market market play này và cái market play này khi mà chúng ta mở cái quan trọng nhất trong cái game này trong cái game NFT game blockchain á thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải mua bán được thì chúng ta mới đầu tư đúng không nào còn không nếu mà không mua bán được đây thì cũng chỉ là một cái game online bình thường như bao cái game khác thôi không có kiếm được tiền hoặc là còn cũng có thể kiếm được tiền nhưng nó không có được minh bạch nó không được dễ dàng thậm chí khi mà chúng ta giao dịch những cái game cũ á, thì nó cũng đôi lúc gặp những vấn đề về scam nhưng cái này là có một cái chợ và cái chợ đó là do mình tự do mua bán và khi mà chúng ta tự do mua bán như vậy rồi á market play nè chúng ta cũng mua bán thú nè hoặc là ừ, trong game này có thể là mua bán đất nữa đồng ý nào hoặc là mua bán thức ăn đó không biết tương lai nó sẽ như thế nào nhưng vũ nghĩ rằng có thể là có một số nguồn tin một số thông tin là sẽ mua bán được cả thức ăn nữa thì vì vì sao ạ vì khi mà chúng ta nâng cấp thú như vậy nè nó tốn rất nhiều thức ăn tất cả anh chị và bạn và những cái video trước cũng đã chia sẻ rồi cách chơi như thế nào thì Vũ hôm nay Vũ sẽ update thêm một số thông tin về cái My Defy này thôi về đội ngũ dev, đội ngũ team, ờ, đội ngũ phát hành game có và cái sự hoạt động tất cả anh chị thấy nè ở đây mình có cái giá của nó là đang là 7.5 rồi nè hôm qua mình coi là đâu giá ở 5 chấm rồi nè 5 năm mà mình không mua được cái giá này chỗ nào đấy thì mình đợi hôm nay là lên gần gấp đôi này lên khoảng 50 phần trăm rồi đúng nào với so với giá hiện tại giá giá hôm qua và cái ờ, cái MyDefi Best này khi chúng ta vô BS scan á uh, à, BSC scan á thì để chúng ta có thể là xác định là cái cái ví nè có 144.842 địa chỉ ví đã đang nắm giữ cái đồng token này đồng Mỹ nào và chúng ta sẽ để ý được một cái là cái traffic cái lượng traffic mà khi mà vô cái game này tất cả anh chị cái lượng traffic á, nó vô cực kỳ nhiều và cái chữ đây nè vũ vũ soi bản gì ạ similar similar similar similar web nè chỗ nào vũ soi bằng cái này là mình thấy được cái traffic đang lớn nhất hiện tại đang là ở Philippines là quốc gia chơi nhiều nhất sau đó tới Brazil và thứ ba là của Việt Nam tuy game này do Việt Nam phát triển rồi ngũ dev của Việt Nam phát triển nhưng người chơi nhiều chơi, chơi, người chơi nhiều nhất là ở Philippines nha tất cả anh chị và bạn sau đó là tới Brazil Việt Nam US à, Mỹ nè rồi xong tới Bồ Đào Nha đấy thì đây là cái mà chúng ta có thể soi được và cái này nè tất cả anh chị thấy không nó đang phát triển đó nào từ cái lúc ra đời nè tháng tư tháng 5 nè đúng nào rồi xong tới thì là điểm là tháng tháng 7 rồi đúng nào và khi mà tới tháng 7 rồi thì ờ, cái lượt truy cập đang là 965.000 gần 1 triệu người rồi đúng nào và game này là chưa có một cái chợ mua bán gì chính thức như tất cả anh chị bạn ở những game khác đôi lúc á, mình chưa mua bán được ở trên game nó chưa phát hành game luôn nhưng mình có thể bán được trên web rồi được nào nhưng cái game này mới ra game thôi nhưng chưa mua bán được gì trên này cả bây giờ chúng ta đang chơi là theo một cái thứ là mình nhìn cái quan trọng là cái tầm nhìn của mình cái nhận định của cá nhân của mình như thế nào có quyết định chơi với game này không đấy thì quan điểm của mình đang chơi để trải nghiệm cùng tất cả anh chị các bạn và đồng thời mình cũng làm video chia sẻ về những góc nhìn của bản thân của mình đấy đây là cái game đang phát triển nha anh chị cái này anh chị thấy cái biểu đồ này đang phát triển lên nè đó similar web là nó đang cái lượng người truy cập vào my DeFi base này nó càng càng ngày càng tăng trưởng rất là cao đặc biệt hơn nữa chúng ta có thể thấy rằng á, khi mà chúng ta sống trong đây thì nó phải biết được là những cái mà chúng ta cần chết được á chỗ nào những cái những thứ chúng ta cần chết á ở đây nè um, để vũ chết nha khi chúng ta uh, muốn tìm về cái đồng DBET này đúng không thì chúng ta phải có cái kênh check của nó chúng ta dán vào đây nè thì chúng ta sẽ ra cái ờ, token MyDefiBet này ở trên đây chúng ta sẽ thấy được nè cái lượng cung cái tổng cung của tổng cung của nó đó là 100 100 triệu đồng token debate này được nào đang có 144.000 holder à, 144.000 ừ, cái ví đang nắm giữ hơn 144.000 rồi đang nắm giữ cái đồng này và khi chúng ta bấm vào cái phần holder nè chúng ta sẽ nhìn nhận được là có những cái ví nào đang nắm giữ cái đồng token như vậy thì chúng ta sẽ để đây là cái và đây là modify nè đổi dép nè đó nào và hình như là cái đồng token này á đã đây đây là đội dép của ok nào đấy đây là và khi chúng ta thấy được cái, những cái điều này nè thì chúng ta phải biết ngủ có so được một cái ví là cái ví nào ta hình như ví này thì vậy đây không phải không tất cả anh chị thấy những cái top ví á, những cái top holder á, người ta đang mua vô rất là nhiều và người ta bán ra người ta cũng chưa thường chưa bán ra luôn tưởng nào mình là vũ đang coi một cái ví nó đang nắm giữ một cái lượng token của chúng ta đây đây là chúng ta có thể thấy nè đây là một cái ví mà cái ví này á vũ nghĩ nè mỗi lần nó toàn mua vô thôi là ba ba đô ba đô ba ba đồng token ba đồng token thì vũ là người đứng dưới cương vị là người trải nghiệm cái game này thì chúng ta có thể thấy rằng á là đây là cái ví mà những cái khi mà chúng ta mua trứng á à, mua trứng trong debate á thì chúng ta sẽ mua vào cái ví này tại vì mỗi lần mua chúng ta được mua ba debate thôi mà được nào và cái lượng cái trong cái ví này á đang nắm giữ với một cái mức là tương đương với 37 triệu đô rồi cái ví này nè là cái game này những cái người chơi á, mà đã mua trứng tổng mua cộng số trứng mà người ta chơi đang mua á, là 37 triệu đô rồi tổng cộng là 5 triệu 790 ngàn đồng đi này thì chúng ta thử làm một phép nhân nè 5.700 5 triệu 790 ngàn 575 đủ nào ra chia ở đây là chia cho bao nhiêu đồng đi bet ta một quả trứng như vậy á, thì chúng ta cần 3 đồng đi bet là chia 3 thì hiện tại á, số gọi là những cái con bet của chúng ta đang hiện tại đang có là ngoài thị trường trong cái game mà chúng ta đang sở hữu đó là khoảng 1 triệu 930 ngàn con bet rồi được nào 1 triệu 930 ngàn con bet rồi hơn 1 triệu 930 ngàn con bet rồi thì chúng ta biết rằng á cái lượng chứng mở rất là nhiều kinh khủng mà chúng ta có thể thấy nè cái biểu đồ này tất cả anh chị nó đang tăng rất là nhiều nó đang tăng kinh khủng nhất là tháng 5 nè tháng 6 nè tháng 7 nè nhất là trong tháng 7 này khi mà có trong vòng 20 ngày vừa qua có game khoảng 20 20 ngày 25 ngày vừa qua có tạo ra một cuốn sách NFT Acid cái đồng Acid Infinity game Acid Infinity đã làm một cuốn sách game nó giống như là một con đỡ đầu vậy á khi mà cái game đó hot lên và được nhiều người chơi như vậy và chúng ta có thể thấy được những thông tin do những cái game do người Việt Nam phát hành nào là co 98 nữa đúng nào và vừa rồi chúng tháng vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng á, cái việc mà những đội ngũ dép của Việt Nam làm việc cực kỳ nói chung là thật sự là có rất nhiều tỷ phú có hai đã có những tỷ phú trước 30 tuổi đã hình thành đã ra đời nhờ và công nghệ blockchain này ok nào và chúng ta thể thấy rằng cái ví này đang tăng trưởng cực kỳ cao và tới thời điểm hiện tại thì Vũ đã vừa tỉnh xong rồi cả gần gần 2 triệu gần nói chung là gần 2 triệu con pet đang có trong game rồi nha các anh chị gần 2 triệu trứng rồi ok đúng nào thì chúng ta có thể nhận định được một số cái chúng ta chỉ đây, đây là chúng ta thể thấy nè đây là những cái mà chúng ta chỉ là mua vô thôi đây là vụ đây là vụ nghĩ đây là cái ví mà đang nắm giữ và khi chúng ta mua đồng đi debit này thì nó sẽ được gửi vào cái ví này đang nắm giữ vậy và những cái ví chúng ta những cái ví mà chúng ta đang ở top holder thì chưa thấy cái ví nào bán cả tất cả gì bạn đồng biểu nào ok đó cái lượng traffic á, thì càng ngày càng tăng lượng holder á, thì càng ngày càng nhiều thì cái game này vũ nghĩ rằng nếu mà để mà dừng lại với cái việc mà không ra cái market market play á, thì thật sự á, đó là một sự rất là tiếc nuối về cái game này vì game này đang có cộng đồng khá là lớn thứ nhất cộng đồng ở đâu ạ Twitter nè đúng nào trong Twitter đang có 58.000 người follow rồi còn Telegram nè Telegram hiện tại á, đang có 70.000 hơn 70.000 người đang ở trong Telegram của My Define Best Official đây là kênh tổng như cả anh chị đó còn MyDefi Max có những cái Twitter riêng dành cho mỗi quốc gia nữa thứ nhất cái thứ hai á, là Facebook trên trang tổng Facebook á, à, của MyDefi Max á, hiện tại rồi để bộ coi thử nha đang có 114.000 người đã thích theo này thích trang này rồi và hơn 120.000 người đang theo dõi cái trang này đồng ý nào và cái sự và đặc biệt nữa là độ đẹp đang liên tục có những cái buổi AMA được nào với những cái game nổi tiếng những cái game có lượng traffic cực kỳ lớn đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện đại làm việc là nhanh và chúng ta có thể thấy nè những cái đồng những cái game game debate my DeFi bet này nè đang luôn luôn đứng ở top 1 trong hai tuần vừa qua vị trí số 1 trong tuần vừa qua nha các anh chị bạn đấy và luôn nằm trong những cái top game được được săn đón nhất trong ở trên coi coi coi Gecko ok không nào đó và đây là hôm nay á, Vũ làm những video này để có như là update thêm một số thông tin và khi anh chị nhất là những anh chị mới á, khi mà anh chị muốn giao dịch ở trên cái có nhiều anh chị hỏi là tại sao mà mình có USDT rồi sao mà không uh, không có thể nào mà chia không có thể nào mà uh, mua được cái đồng uh, à, debate vì chúng ta phải nhất là chúng ta mua mua trên mạng Binance Smart Chain á thì chúng ta phải mua bằng ví MetaMask á, thì chúng ta phải có BNB làm phí giao dịch nha tất cả anh chị bạn cũng nhắc sơ về cái điều đó thôi còn những video trước Vũ cũng đã làm trong cái video những cái video trước rồi đây là một số cái video Vũ làm để Vũ update thêm thông tin và hôm nay Vũ rất là vui vì cái kênh YouTube của Vũ cũng đạt đạt đã được 500 anh em đăng ký rồi Ok rồi video của Vũ đến đây coi như đã kết thúc rồi và video này nằm nhằm mục đích là thông tin và chia sẻ cho các anh chị về góc nhìn của bản thân của mình ở đây không đúng hoặc sai nha anh chị nên nào ở đây chỉ là góc nhìn của Vũ thôi và mong rằng những cái kiến thức những cái video của những cái gì mà vũ chia sẻ cho cả anh chị á mong rằng có thể giúp được một số anh chị nào đó có thể tạo được thu nhập hoặc là à, nhìn có một góc nhìn khác một góc nhìn mới mẻ hơn về cái trend NFT game này Nên, ok rồi video đến kết thúc rồi nếu anh chị thấy hay cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha và vũ sẽ để lại đường link về cái trang này để dưới phần mô tả video rồi anh chị cùng vào nha à, chúng ta cùng xây dựng một cộng đồng và ờ, ở đây là My DeFi Bet top 1 Việt Nam rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại nhé